Xin chào các bạn, tôi tên là Đào Nguyễn. Tôi hiện tại là cố vấn đầu tư bất động sản tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, phân khúc mà nhà phố, căn hộ cao cấp cũng như bất động sản thương mại. À, hôm nay tôi làm cái video này để muốn à, chia sẻ với các bạn một cái vấn đề cũng khá là quan trọng, đó là làm thế nào để mình có thể là xem xét được cái à, thị trường đang là thị trường lên hoặc là nó có giá dấu hiệu xuống để mình có thể là vào thị trường và thoát ra một cách là an toàn nhất à, khi mà mình đầu tư đi đầu tư thì cái việc mà là an toàn vốn là cái điều đầu tiên ha sau đó mới tới là lợi nhuận thì mình khi mà mình biết được tất cả các tín hiệu của thị trường à, mình nhận biết được rõ ràng mọi thứ thì khi mà mình đi đầu tư thì mình sẽ yên tâm hơn ha thì đó là cái lý do mà, mà tôi làm cái video này để chia sẻ với các bạn đầu tiên mà để mà mình có thể nhận biết được những cái tín hiệu đó thì các bạn sẽ xem cái tin tức ở đâu tất cả những cái à, tin tức về vĩ mô của nhà nước nó sẽ là cái điều mà tiên quyết ảnh hưởng tới cái việc mà là xu hướng tăng hoặc giảm của thị trường ha nếu mà thị trường mà tăng quá nóng thì nhà nước sẽ có những cái chính sách những cái việc mà là hạn chế để à, hạn chế cái việc mà là đầu tư à, đầu cơ nóng đó à, và điều tiết lại cái thị trường thì hoặc là khi mà thị trường ảm đạm thì họ sẽ có những cái chính sách để mà khuyến khích đầu tư ha và để mọi người có thể là đầu tư hỗ trợ cho các việc mà mọi người đi đầu tư à, đó là cái điều mà là các bạn phải luôn luôn à, xem à, đọc những cái tin tức về chính sách vĩ mô à, những cái tin tức đó bạn có thể đọc được ở đâu bạn sẽ thêm ở những cái trang trang về tài chính hoặc là những cái báo về đầu tư ha tất cả những cái ờ, thông tin liên quan tới kinh doanh thì bạn sẽ xem những cái tin tức đó hoặc bạn có thể là hỏi ờ, những người môi giới ờ, hoặc tùy thì vì họ là những người mà họ sẽ nắm được cái thông tin của thị trường hoặc là bạn sẽ phải khi mà bạn đi đầu tư thì bạn phải luôn luôn theo dõi thị trường và xem xét tất cả những cái yếu tố nó có thể ảnh hưởng tới cái thị trường mà bất động sản ví dụ chứng khoán tăng hay chứng khoán giảm nó cũng sẽ bị nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà là à, bất động sản tăng hay giảm ha hoặc là cái việc mà là vàng nó cũng ảnh hưởng tới cái việc mà là bất động sản nữa cơ thì bạn phải xem xét tất cả những yếu tố liên quan ha rồi chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn ví dụ như là cái những tín hiệu mà có thể là làm cho thị trường nó suy giảm ha ví dụ như là cái sản phẩm mà những cái sản phẩm bạn sẽ xem xét những cái sản phẩm dịch vụ hay là những cái nguyên vật liệu để cung cấp cho thị trường bất động sản ờ, để xây dựng á thì ví dụ như là sắt thép xi măng thì xem bạn sẽ xem những cái tin tức mà liên quan tới cái việc đó xem là cái việc mà kinh doanh buôn bán của họ nó có phát triển hay không hay là nó tồn động nhiều ha bị ế không có ai mua và tỷ lệ cái chỉ số đó bạn có thể xem ở trên những cái trang thông tin hoặc là xem ở trên thị trường chứng khoán ha tất cả mọi thứ nó đều có để bạn xem xét bạn sẽ xem xét ví dụ như là cung nó lớn hơn cầu ờ, thì điều tất nhiên là cái sản phẩm mà đưa ra thị trường nó nhiều quá và không có người ta không có ai đầu tư cả người ta cũng không có nhu cầu thì nó hàng nó sẽ bị ế ế thì người ta sẽ giảm giá đầu tiên là họ sẽ giảm giá là 10% sau đó đó là cái tín hiệu đầu tiên sau đó là hoặc là chủ đầu tư họ sẽ giảm giá và tiếp theo đó là cái việc mà là à, doanh số bán hàng sụt giảm ha à, tất cả mọi Ờ, con số đó bạn có thể là theo dõi được hết xét nó ở trên thị trường chứng khoán thì bạn sẽ thấy được những con số đó các công ty à, bất động sản đều có rất là nhiều ở trên cái thị trường chứng khoán bạn có thể là lấy tất cả những thông tin đó để bạn à, xem và bạn à, tìm hiểu ha rồi có hoặc là tất cả các chính sách vĩ mô sẽ ảnh hưởng tới ờ, thị trường mà sẽ khiến thị trường sụt giảm ví dụ như là về lãi suất tăng nè ha rồi à, có những cái chính sách mà để um, kềm chế lại cái việc mà là đầu cơ hoặc là họ uh, nhà nước sẽ có những cái chính sách ví dụ như là uh, một cái chính sách mà sẽ đã ban ra ha đáng lẽ được áp dụng nhưng mà được dời vào tháng 9 năm 21 đó là sẽ giảm cái tỷ lệ mà cho vay ngắn em đi là cho vay dài trung và dài hạn ha thì nhưng mà tới năm tháng 9 năm 21 mới áp dụng giảm xuống còn là 40 phần trăm sau đó là giảm về 30 phần trăm thì cái việc đó nó cũng chưa bị ảnh hưởng nhiều nhưng mà là những cái ờ, tín hiệu đại loại như vậy nó sẽ có ờ, ảnh hưởng đến ờ, thị trường bất động sản thì bạn cũng phải nắm được tất cả những cái chi tiết đó cái thứ hai cái tiếp theo đó là những cái hoặc là những cái chính sách ví dụ là dừng phân lô tách thửa hoặc là những cái chính sách mà để uh, giống như là uh, sẽ À, như là siết chặt cái à, gói tín dụng à, siết chặt cái việc mà là cho vay bất động sản thì nó cũng sẽ ảnh hưởng làm cho thị trường bất động sản có thể là bị bị sụt giảm ha hoặc là bạn cũng thể là ví dụ bạn sẽ xem lại cái thời điểm trước khi mà năm 2008 thị trường tài chính toàn cầu sụp đổ ha thì cái điều đó là chắc chắn tài chính luôn luôn nó đi chung ờ, là tài chính chứng khoán thì rất là nó đi chung với là bất động sản thị trường tài chính sụp đổ thì thị trường bất động sản sẽ sụp đổ theo nó là một dây ha nó có liên hệ với nhau thì tất cả những tín hiệu đó bạn ờ, sẽ thấy được và nếu mà bạn biết được cái điều đó bạn sẽ nhanh chân bạn thoát được ra khỏi thị trường ha còn những cái tín hiệu mà bạn để thấy để thị trường có khả năng À, tăng giá là à, những cái chính sách mà để hỗ trợ ví dụ như là có chính sách mà à, gói hỗ trợ tín dụng mà 30.000 tỷ năm 2013 đó khi mà bất động sản nó sụt giảm quá nhiều thì nhà nước có chính sách mà cái gói hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ ha thì đó cái chính cái điều đó đó đã hỗ trợ cho bất động sản tăng lên lại và tới năm 2014 cái ờ, chính sách mà là cho phép người nước ngoài à, Việt kiều và người nước ngoài được sở hữu nhà ở Việt Nam đó cũng là một cái tín hiệu à, tạo đà tăng mạnh cho bất động sản vào năm 2015 ha đó là tất cả những cái tín hiệu đó bạn sẽ à, nhìn bạn ờ, đọc những cái thông tin ha thay vì đọc những cái thông tin về uh, nó không có lợi ích gì cho cho mình thì mình sẽ đọc những thông tin về tài chính về kinh doanh thì bạn là người đi đầu tư ha thì bạn phải đọc tất cả những cái thông tin đó ở trên báo hoặc trên internet ha hoặc là bạn uh, sẽ uh, nhờ uh, các bạn uh, môi giới tư vấn cho mình ở đây tôi cũng sẽ uh, nói sơ qua về cái tình hình của uh, hiện tại của thị trường ha bạn sẽ ở đâu đó mà bạn sẽ xem xét là Ờ, hiện tại thị trường ờ, kinh tế của Việt Nam nó như thế nào và mình cũng phỏng đoán ha mình cũng sẽ phỏng đoán xem là nó sẽ đi về đâu à, cái đó là tùy mỗi người một cái nhận xét à, hiện tại mà bất động sản thì không hề sụt giảm ha à, bất động sản tại các dự án thì tại vì cái lượng cung nó ít hơn cái lượng cầu Ờ, tại sao lượng cung ít tại vì hả chủ đầu tư ra hàng rất là ít không phải là các dự án không có mà là cái việc mà cấp phép nó khó khăn hơn rất là nhiều nó cái thời gian thời hạn mà cấp phép nó bị kéo dài nên các dự án không thể nào ra được nên số lượng ờ, sản phẩm ờ, ra thị trường rất là ít nên nó không có đủ cái theo cái nhu cầu của người tiêu dùng ha họ có thể là mua tiêu dùng họ cũng có thể là mua đầu tư à, mà biết số lượng ít như vậy nên cái việc mà là không có tình trạng mà là uh, dư thừa cái sản phẩm mà dẫn tới cái tình trạng là uh, giảm giá ha uh, điều thứ hai đó là cái giá của sản phẩm hiện tại căn hộ thì nó sẽ nhích lên một chút uh, nó không giảm có thể là đâu đó ở ngoài kia ở một cái thị trường nào đó nó sẽ có cái tình trạng mà sụt giảm bán phải thanh lý này nọ đó là do những cái người đó họ hoặc là họ vay tiền ngân hàng để họ kinh doanh nhưng mà bây giờ là họ không thể nào kinh doanh được do người nước ngoài không tới hoặc là do người ta cũng không thể nào đi du lịch được thì những cái dòng bất động sản du lịch này này nó không thể nào nó tốt được đúng không thì bắt buộc người ta phải bán người bán, bán thanh lý để có thể là dùng cái tiền đó để trả nợ thì đâu đó nó ở một cái phân khúc nào đó chứ là không phải là toàn thị trường toàn thị trường hiện nay à, là nhà ở ở trong khu dân cư thì nó cũng vậy ha nó chưa có cái hiện tượng bán đổ và bán tháo ra thì à, ví dụ như là tại sao mà không có cái hiện tượng đó tại vì người ta chưa người ta mua có thể là người ta mua người ta à, sử dụng thật hoặc là người ta mua à, đầu tư bằng chính cái số tiền thật của họ nên họ sẽ ví dụ nó có sụt giảm họ cũng sẽ không bán ra nên nó sẽ không gây cái tình trạng mà tháo chạy ở trên thị trường à, rồi à, ví dụ như là ở năm 2010, 2008 thị trường tại Sài Gòn à, sụp đổ ha và giảm giá rất là sâu thì thị trường ở phía các tỉnh phía Bắc không có cái tình trạng đó nó giảm rất là ít và không có tình trạng mà à, bị tháo chạy giống như là thị trường bất động sản ở trong Sài Gòn đó là lý do ở ngoài phía Bắc họ ừ, sử dụng tiền mặt ha họ có nhiều cái tiền mặt để đầu tư thì ngay hiện tại ở cái thị trường quận 7 Ờ, bất động sản cũng không sụt giảm nhiều tại vì uh, những người ở khu vực phía bắc họ vào ở cái phú mỹ hưng họ đầu tư rất là nhiều ha nên cái việc mà là sụt giảm thì chưa thấy chưa có thấy cái hiện tượng đó một mặt nữa là coi thêm cái các chính sách về vĩ mô thì các bạn sẽ thấy rằng là nhà nước đưa ra những cái gói mà hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ à, để ờ, hỗ trợ sau khi dịch covid đó, đã có rồi ha rồi thêm một cái nữa là cái việc mà là Việt Nam mình kiểm soát rất tốt cái việc mà là dịch covid à, kiểm, uh, lần một ha cũng là quá tốt lần thứ hai là mình cũng đang dần đang dần kiểm soát và mình bắt đầu mở cửa cho uh, thương gia những cái người nước ngoài vào Việt Nam để làm ăn à, thì bạn biết rằng là cái ờ, tín nhiệm ở trên ờ, thị trường quốc tế của mình được tăng lên rất là nhiều à, và cái dòng tiền mà đổ ờ, từ Trung Quốc về Việt Nam á người ta thay vì Trung Quốc ha đầu tư ở Trung Quốc họ đã đổ về Việt Nam thì cái đó nó cũng sẽ tăng lên à, nó đang tăng lên và nó sẽ cũng sẽ tăng lên cái việc mà các công ty Hàn Quốc các công ty chứng khoán à, Hàn Quốc à, đang thôn tính và sở hữu rất là nhiều các công ty à, chứng khoán của Việt Nam cũng nói lên cái điều là các nhà đầu tư ngoại đang đổ tiền vào Việt Nam à, thì à, đâu đó những cái vài cái thông tin như vậy sẽ giúp cho các bạn thấy một cái à, bức tranh về cái tình hình kinh tế của Việt Nam ha thì à, nếu mà mình kiểm soát dịch tốt và sau nếu mà khi mà mình cho người nước ngoài à, vào Việt Nam để mà tiếp tục cái công việc làm ăn và vẫn mình hiện tại khi mà uh, mọi việc mà cách ly thì cái việc mà vận chuyển hàng hóa À, giữa các nước à, giữa mình với các nước à, vẫn à, diễn ra bình thường à, giá cả thì nó có thể là cái cước vận chuyển nó có thể là tăng lên à, gấp đôi nhưng mà nó vẫn giữ cái việc mà là à, lưu chuyển hàng hóa như vậy nên là mình không có cái tình trạng là à, bị à, đóng cửa hoàn toàn à, và nếu mà khi nào mà mình kiểm soát được dịch tốt và mình mở cửa cho các uh, thương gia nước ngoài vào Việt Nam hả à, các chuyên gia các nhà làm ăn kinh doanh ha về Việt Nam và lúc đó mọi thứ mà ở trong cái tầm kiểm soát rồi thì cái nền kinh tế của mình nó kỳ vọng là nó sẽ phục hồi lại à, đó là một vài cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn à, trong cái việc mà khi mà các bạn đi à, đầu tư các bạn sẽ xem xét tất cả những cái yếu tố có thể là ảnh hưởng tới cái thị trường bất động sản ha để mình rõ hơn và mình à, có những cái chiến lược à, cụ thể à, để mình không bị bất ổn khi mà nếu mà nó có một cái điều gì đó xảy ra à, rồi ok cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của tôi à, nếu các bạn thấy cái video này nó có giá trị à, giúp ích cho một ai đó thì à, hãy giúp tôi à, chia sẻ cái video đó cho họ bạn có thể là subscribe cái kênh youtube của tôi để bạn có thể là nhận được cái video à, sớm nhất khi mà tôi đăng lên à, cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo